thì à, mình đang xài và mình à, được những cái ưu đãi rất ờ, tiện ích như các bạn thì ờ, những cái tiện ích như thế nào thì ờ, thì tất cả các bạn nếu mà các bạn muốn có thì cũng có dễ để áp dụng những cái điều kiện như thế này đây những cái ưu đãi mà khi bạn xài thẻ tín dụng ha thì cái ưu đãi nổi bật của nó là cái đầu tiên á là khi bạn rút tiền mặt ha trên hệ thống Sacombank thì với hạn mức có thể lên tối đa là 100% các bạn thì bạn rút cái thẻ mà anh có 20 triệu thì mình sẽ rút được 20 triệu đó còn cái lãi suất ha lãi suất thì lãi suất cạnh tranh trên thị trường nha các bạn thì lãi từ 1.25% đến 2.6% à, trên tháng ha rồi cái ưu đãi thứ ba là nó có thể chấp nhận à, giao dịch tại hàng triệu điểm à, chấp nhận thẻ áp dụng trên toàn quốc nha các bạn đó và quốc tế luôn đó rồi cái kế tiếp đó là có thể tham gia chương trình trả góp lãi suất 0% tại các điểm Sacombank liên kết có nghĩa là mình khi mình mua sắm ở các trung tâm mình đã liên kết như là điện máy xanh điện máy chợ lớn hay là các trung tâm thương mại thì mình có thể uh, cho, mua trả góp không phần trăm nha các bạn đó là miễn lãi trong vòng 6 tháng hoặc một năm ha đó mình có thể uh, tham gia ha rồi cái thứ uh, cái cái cái tiếp á, là mình có thể mua trả trước nè mua trả sau với tối đa là 55 ngày miễn lãi có nghĩa là mình khi mình giao dịch tại một điểm giao dịch mình mua điện thoại mình chỉ cần vô quẹt thẻ thì mình sẽ được miễn lãi 55 ngày nếu mà mình đóng vô là mình sẽ không bị tính lãi ha rồi thì đây là những cái uh, ưu đãi và đặc điểm nổi bật của thẻ tín dụng này thì uh, thì uh, các bạn muốn sở hữu cái thẻ này thì hiện tại Sacombank đang có chương trình khuyến mãi là mình có thể đăng ký online trên app Sacombank các mà các bạn có thể truy cập vô cái mục này và làm theo hướng dẫn của mình rồi các bạn theo dõi video mình ha mình bắt đầu áp dụng uh, hướng dẫn các bạn ờ, đăng ký online tại nhà luôn ha rồi Ok, trước tiên các bạn truy cập vào app Sacombank ha. Thì ờ, để cho nó nổi lên giao diện các bạn. Đó thì các bạn truy cập vào cái chuông trên đầu nè đó. các bạn à, chọn qua một bên à, hệ thống ha đây rồi các bạn kéo xuống ngay chỗ mà mở thẻ à, tại gia nè đó rồi các bạn truy cập vào cái mục là tại đây ha rồi nó sẽ đi sâu vào bên trong để các bạn làm các thủ tục ha rồi ok các bạn thì để mà thỏa mãn mà mình có một cái thẻ tín dụng các bạn thì các bạn phải thỏa mãn là một trong năm cái điều kiện như sau thì à, thì cá nhân á, đủ 18 tuổi thì có thể à, mở thẻ tín dụng được nha bạn thì nó gồm có 5 cái điều kiện một trong năm cái điều kiện này thì mình có thể mở thẻ tín dụng thứ nhất đó là các bạn phải có sao kê lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 5 triệu trở lên trong một tháng nha các bạn thì à, thứ hai là các bạn phải có giấy xác nhận thu nhập từ 5 triệu trở lên trên một tháng thứ ba là công tác tại cơ quan nhà nước thứ tư là sở hữu thẻ bảo hiểm y tế do công ty và còn hiệu lực thứ năm là sở hữu thẻ tín dụng của ngân hàng khác đó thì cần các bạn chỉ cần có một trong năm cái điều kiện này thì các bạn sẽ đủ điều kiện để mở thẻ tín dụng ha rồi ok các bạn sau khi đã đủ điều kiện thì chúng ta cần gì để mà đăng ký thì hồ sơ đăng ký thẻ gồm có một là chúng ta sẽ có chứng minh nhân dân hoặc là công cước nhân dân hoặc là hộ chiếu như các bạn thứ hai là hộ khẩu và giấy à, thông báo hóa đơn điện nước internet số ờ, tạm trú xác nhận tạm trú thứ ba là hồ sơ tài chính một trong các loại chứng từ như là hợp đồng lao động nè và sao kê lương hợp đồng lao động hoặc là giấy ờ, xác nhận lương ờ, của đơn vị thẻ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế rồi à, thẻ tín dụng của ngân hàng khác đó thì hợp đồng lao động của các bạn thì có thể thay thế bằng những loại chứng từ khác như là phụ lục hợp đồng lao động nè quyết định bổ nhiệm nè đó rồi ok các bạn sau khi mà các bạn đã chân ờ, chuẩn bị đầy đủ cái hồ sơ đăng ký thì các bạn có thể đến ngay về chi nhánh phòng dịch để làm hồ sơ ha hoặc là các bạn có thể đăng ký online trên cái app này luôn các bạn app sang Bay các cái bước để đăng ký à, thẻ online gồm có à, như sau bước thứ nhất là thì khi đăng ký thông tin cơ bản thì tại đây nè các bạn thì các bạn chỉ cần à, nhấn vô cái dấu chấm màu tím màu xanh đỏ tại đây nè bạn nhấn vô thì nó sẽ đưa mình vô tông ha thì các bạn sẽ chọn ngay cái thẻ mình cần đăng ký ha ở đây mình sẽ chọn ngay cái thẻ là thẻ tín dụng như bạn là rút tiền ưu đãi nè đó thì cái thẻ có hình như thế này ha thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới thì à, nè cái điều kiện để đăng ký à, cái à, cái chỗ đăng ký ngay nè các bạn điền thì thông tin mình vô ha họ tên email số điện thoại rồi à, các bạn test vô chỗ đăng ký online đó các bạn nhập cái mã xác nhận vô thì các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn nhấn vô cái chỗ ô đăng ký là xong ha thì nó sẽ đưa mình tới cái bước thứ hai nha các bạn thì cái bước thứ hai gồm như sau cái bước thứ hai là các bạn sẽ nhập thông tin cá nhân thông tin công tác chọn phòng giao dịch để mà nhận thẻ nha các bạn đó sau khi mà điền xong cái bước thứ hai thì nó sẽ đến đến cái bước thứ ba cái bước thứ ba thì các các bạn sẽ tải cái hồ sơ đăng ký thẻ về sau khi mà điền à, hoàn chỉnh á, à, tất cả các à, thông tin thì à, các bạn sẽ liên hệ lại với các bạn ha để mà làm thủ tục à, trước khi phát hành thẻ cái bước thứ tư á, sau khi xong cái bước thứ ba thì cái bước thứ tư thì các bạn chỉ đợi nhận thẻ thôi ha thì bước thứ tư thì các bạn sẽ đến ngay chi nhánh hoặc là phòng dịch để mà nhận cái thẻ tín dụng như các bạn thì à, video mình đến đây là hết ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video chúc các bạn đăng ký thẻ online thành công ha hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn